Phong à, tôi thật sự xin lỗi ông. Bây giờ tôi phải quay trở về thế giới phép thuật thôi. Vì tôi đã sống ở trên thế giới loài người rất là lâu rồi. Rất cảm ơn ông trong thời gian vừa qua đã bên cạnh tôi, giúp đỡ tôi. Tôi rất cảm động về điều đó. Hy vọng ông sẽ luôn nhớ về tôi. Tạm biệt ông. Sam! Sam! Bà không được đi! Tại sao chứ hả? Tại sao chứ? Tôi luôn luôn đối xử tốt với bà mà. Tại sao bà lại bỏ tôi đi chứ hả? Tôi không cho phép bà đi Bà, bà phải quay trở lại đây với tôi sao mà Không được đi Tôi nói rồi đó Nếu như bây giờ bà không quay lại đây Thì tôi sẽ mãi mãi giận bà luôn á Tôi tôi tôi tôi giận bà lắm luôn á Sam Đúng rồi Cánh cổng Cánh cổng đến với thế giới phép thuật Cánh cổng Cánh cổng biến mất rồi Trời Tại sao bây giờ cánh cổng lại biến thành nước như thế này Tại sao vậy hả Tại sao vậy hả Sammy Tính ra bà chính là người đã hứa với tôi Là bà sẽ ở thế giới này với tôi mãi mãi mà Tại sao bây giờ bà lại bỏ tôi đi hả Sammy <laughs> Cái gì vậy Ôi chàng trai Đường đường là một thanh niên Mà đứng đây khóc lóc như thế sao <laughs> Ủa ờ, Ông Ông là ai vậy Tại sao nhìn ông mặc đồ nhìn lạ dữ vậy Ai, người nhìn ta mà người không nhận ra ta là ai sao Ta xin tự giới thiệu Ta chính là bậc thầy phù thủy tối cao của thế giới phép thuật Hả? Thế giới phép thuật? Ô, mấy bạn ơi, thế giới phép thuật vậy có nghĩa là là thế giới mà mà mà Sammy đang đang đang sống. À, à, ông ông ông cho tôi hỏi coi, ông ông có biết ai ai tên là Sammy không? Ừm, Sammy hả? Ta biết chứ. Sammy chỉ là một cô học trò nhỏ trong trường phép thuật Nơi thế giới ta đang ngự trị mà thôi Hãy nhìn ta đây Wow Vậy vậy có nghĩa là ông ông là là người người mạnh nhất trong thế giới phép thuật luôn á hả? Đúng rồi, tất cả những phép thuật mà người đã từng được chứng kiến, ta chỉ cần vẩy tay một cái thôi là có thể thi triển được ngay. Thế nhưng, ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt, ta cảm nhận được ở quanh đây có một luồng sức mạnh kinh khủng khiếp và đó chính là nguyên nhân khiến ta đang tìm đến nơi này. Một nguồn năng lượng đặc biệt sao? Ủa, tính ra đây chỉ là thế giới của con người bình thường thôi mà. Tính ra nếu như mà là người ở thế giới phép thuật thì đi tìm kiếm năng lượng phải kiếm ở chỗ nào mà có phép thuật chứ. Còn đây chỉ là thế giới loài người thôi, làm sao có nguồn năng lượng phép thuật nào để cho ông kiếm được? Người sai rồi. Năng lượng phép thuật không đến từ thế giới loài người hay thế giới phép thuật mà nó đến từ trái tim và ý chí dũng cảm của một con người. Hay, trông người có thể tầm thường đó, nhưng mà người hiện tại chưa biết được sức mạnh thực sự của bản thân đâu. Thôi, không dài dòng thêm nữa, ta đang cảm thấy rằng nguồn sức mạnh này được phát ra từ một nơi rất là đặc biệt, đó là chính bên trong con người của người. Ủa? Cái gì? Mà... Tự nhiên bây giờ ông lại bảo rằng là có một luồng sức mạnh ở trong người của tôi á. Tôi tôi chỉ là một một hàng học sinh bình thường thôi tôi thậm chí còn còn không được gọi là thông minh nhất trường nữa tôi học còn không được giỏi nữa mà tại sao ông lại bảo là tôi có sức mạnh đặc biệt là sao Hây, cậu thanh niên giờ ngươi vẫn chưa hiểu vấn đề đâu thôi giờ ta sẽ nói ngắn gọn như vậy đi có vẻ như cậu rất thương nhớ cô bạn gái của cậu nhỉ bây giờ ta là người duy nhất có thể chỉ cho ngươi cách tìm đến con đường đến với bạn gái mình trong thế giới phép thuật ngươi có nguyện đi theo ta hay không hả đi theo ông á ờ, đúng có... rồi có nghĩa là tôi sẽ đi đến thế giới pháp thuật á hả? Muốn cứu được bạn gái mình, muốn tìm lại bạn gái mình thì người bắt buộc phải đi đến thế giới phép thuật và đối mặt với tất cả những gì sẽ xảy ra tiếp theo. <laughs> Có đi hay không là tùy vào ngươi nha. à, <laughs> à, nhưng mà khoan, tôi tôi là con người bình thường thôi làm sao mà tôi có thể đến với thế, thế giới pháp thuật được ở đó ai cũng biết pháp thuật hết còn tôi tôi chỉ là người bình thường thôi à đừng lo chỉ cần ngươi có trái tim sức mạnh dòng ý chí để trở thành bậc thầy phù thủy thì vấn đề sức mạnh của người chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Không, như lời thêm nữa, hãy đi theo ta, nhanh lên, mọi thứ đang chờ ngươi khám phá đó. Ủa, <laughs> vậy, vậy là ông, ông sẽ sẽ trở thành thầy của tôi vậy, tôi phép thuật á hả? Đúng rồi, ta sẽ trở thành thầy của ngươi nếu như ngươi chấp nhận để cho ta dạy bảo ngươi. Ờ, ờ để, để mình suy nghĩ coi. À, trời mấy bạn ơi, nếu như bây giờ mình đến với thế giới phép thuật và sau đó mà mình học phép thuật Thì mình sẽ có cơ hội gặp lại được Sammy Đúng rồi À, hợp lý hợp lý à, à, được được được thầy ơi à, à, vậy vậy từ nay con xin phép được làm học trò của thầy nha thầy thầy có thể nào cho con đến thế giới phép thuật liền được không ạ <laughs> đừng có nóng vội đến mức như thế thời gian phía trước còn dài và ngươi sẽ còn khám phá ra nhiều điều thú vị hơn nữa đó <laughs> còn bây giờ hãy cùng ta đến với cả thế giới phép thuật hãy nhìn đây 에이 엄바라시고 엄바라시고 에이 cha mốt à, à, đi thôi chàng trai wow trời trời mấy bạn bạn nhìn nè bên trong đây là một một cánh cổng trời ơi, nhìn đẹp quá à ủa vậy là bây giờ mình qua đây là mình sẽ đến được thế giới phép thuật hả thầy đúng rồi hiện tại chỉ còn con đường duy nhất đến với thế giới phép thuật là cánh cổng này thôi sức mạnh của ta hiện tại không thể nào duy trì cánh cổng này được lâu đâu Hãy nhanh chân lên chàng trai Bạn gái ngươi và thế giới phép thuật đang chờ ngươi à, à, Được được được à, Được rồi Ok bạn ơi Vậy là mình sẽ có cơ hội gặp lại được Sammy rồi Tôi sẽ trở thành một phù thủy Tôi sẽ đến với thế giới phép thuật Đi thôi yeah. Dạ. à, Trời ơi cái gì vậy trời Ây da, ui Trời ơi mấy bạn ơi, may quá May mà có cái hồ nước không thôi là mình rơi từ trên kia xuống là mình chết queo luôn á các bạn May mà có cái hồ nước nè Ủa mà khoan Ủa, Tại sao rõ ràng hồi nãy cái ông thầy hiệu trưởng ổng bảo rằng là mình bước vô cánh cổng đó Để mình đến với thế giới phép thuật mà Sao tiền bây giờ mình lại Mình lại đến trong cái khu rừng nào đây Ủa Tại sao mình lại trong khu rừng vậy trời Cái gì vậy ta sợ ma quá có khi nào trong rừng này có ma không ta thường thì ở thế giới phép thuật là hay có ma lắm đó nha ui trời đây trời ơi nhiều cây nhiều cỏ quá chui ra ngoài cái coi ủa à ở bên ngoài kia ui mấy bạn ơi bạn nhìn kia, ở ngoài kia có mấy người đang dùng chổi bay để để bay kìa bạn ơi trời nhìn ghê quá vậy wow chắc chắn là học sinh ở trường học phép thuật rồi các bạn ơi trời ơi mấy người này giỏi quá à. dùng chổi bay thành thành thạo ghê luôn á wow ok ok để mình chạy ra để mình chạy ra mình hỏi được à, à. À, à, à, mấy bạn ơi mấy bạn ơi mấy bạn mình tiếng gì vậy cái tiếng gì vậy cái tiếng gì à, vậy ô trời mấy bạn này mặc đồ phép thuật hay gì vậy ta nhìn đẹp quá à nhìn kìa trời ủa một khoan từ từ sao mấy ông này nhìn quen quá ta ông này nhìn giống cây ron ông này nhìn giống bích lê dịch ông này nhìn giống siro còn hai bạn đằng sau thì giống camui với lại là mèo simi của ta ủa sao mấy người này quen quen nha ờ, oh my god có khi nào là mấy người này cũng đến thế giới phép thuật giống mình không ta Ủa Dịch ơi Cái đòn Sido Ủa sao mọi người ở đây vậy Mày bị điên à Ê anh em Thằng này nó bị khùng hả à? Thằng này bị khùng hả à? Sao nó nói gì vậy Nói vậy Ủa? Nó mặc đồ nhà quê của anh mà nãy giờ nó mặc đồ gì mà nó tiện lại hỏi tụi mình người tùm lum la Ờ à, đúng rồi Ê tính ra bọn mình chưa hỏi nó là ai thôi nó hỏi mình chi vậy Ủa Ê, ê, ê, nè, Mày ai Đúng không? Đừng có thấy sang bắt hoàng làm hỏi bạn Ủa mấy người không nhận ra tôi hả Ôi chết rồi anh em ơi hình như đây là thế giới phép thuật như vậy là có nghĩa là ở thế giới phép thuật cũng có Kairon, cũng có Mr. Dịch, Simmy, Siro hay là Kamui Ủa vậy là cũng có những người này luôn nhưng mà là có điều là họ không nhận ra mình là ai thôi Ồ, oh, à, à, chào chào mấy bạn nha Mình mình là Phong Cận à, Cho mình hỏi là trường à, học pháp thuật nằm ở chỗ nào vậy các bạn Có thể nào chỉ đường cho mình được không? Ê, càng nhà quê này mà nó đi đòi đi kiếm trường phép thuật chi vậy mọi người Thôi nhìn cái mặt nó giống phù thủy không trời <laughs> Nói à, coi là đã biết là quê rồi ba cái Đúng tên rồi cái gì mà phong cẩn Ủa à, Bạn nói là lực cười tôi à, tôi không phải là phù thủy tôi chỉ là người bình thường thôi nhưng mà thầy hiệu trưởng kêu tôi đến đây để gọi là đi học á à, không biết là mấy bạn có thể dẫn tôi đến trường phép thuật được không người bình thường mà muốn tham gia vào trường học của phù thủy trời ơi Trời ơi, nó cười, nó cười Nó cười quá Ôi rồi, nếu mà Ngôi muốn biết đường đến trường phù thủy á Đi theo con đường này cứ đi theo con đường này lên trên thật là cao Trên đỉnh núi ngươi sẽ thấy một ngôi trường thật là to lớn Nơi không dành cho những người như ngươi Hiểu chưa Ủa, ủa, cái gì kỳ vậy tính ra thầy hiệu trưởng kêu tôi đến đây để đi học mà mọi người đừng có mà ăn hiếp Thì ngươi hưởng tới đi, ngươi hưởng tới đi rồi bị đuổi về rồi Đúng rồi à, Thôi mọi người ơi đừng nói chuyện nữa mất thời gian lắm đi, Đúng đi, rồi mọi người ờ, tập bay tiếp đi Ờ tôi, tôi, tôi không nhờ mấy người ở đâu để tôi nhờ các bạn nữ này à, Bạn nữ tóc cam ơi Bạn nữ tóc cam Ôi mình nè à, Bạn có thể nào chỉ cho mình trường học phép thuật chỗ nào được không? Bạn đưa mình tới được không? Trường học phép thuật đó hả? à, mình bạn cứ đi theo bọn mình bọn mình cũng đang định lên trên đấy nè à ok ok vậy hai bạn dẫn mình đi với nha trời hai bạn dễ thương quá ừ, ai đâu quá. như mấy ông này ok đây đây đây đây đây đây đi à. thôi bạn ơi Wow Mà mỗi người là bạn phải leo hơi mệt đó nha Tại vì nó rất rất rất là xa luôn á À tôi biết rồi tôi biết rồi yên tâm đi trời Ở nhà tôi tập thể dục nhiều lắm cái gì chứ mày này tôi leo được mà <laughs> Cái tên nhà quê leo bằng chân ủa tính ra con người không đi bằng chân trai mà cưỡi chổi bay y như gọi là bị bị bị bị bị, bị cục chân giống mấy người trời trời có chân không chịu đi rồi thua con gái rồi nó khinh thường mình kìa nó khinh thường của mình kìa anh em ôi tôi khinh thường mấy người á rồi sao trời các bạn ơi mình không biết cái trường học phép thuật này nó như thế nào chứ mình thấy học sinh ở đây á mấy cái ông học sinh này mình thấy kỳ cục quá bạn ơi vô văn quá quá tự nhiên không người, người gặp ma mới gì người ta gọi gì ma cũ ăn ăn hiếp ma mới bạn ơi kỳ cục ghê luôn trời ủa mà đến trường học phép thuật chưa bạn <laughs> vẫn chưa đâu còn đoạn ừ. đường rất rất rất là dài đây là nguyên một cái cầu chạy xuyên qua gọi là ừ, vực các bạn à ừ, vậy là mình mình phải đi qua túi bên kia mới tới hả Ừ, ừ, cái này bạn phải đi cẩn thận nha Không thì hụt chân cái là bị rơi xuống đó À ok ok ok Vậy đi đi đi đi Ồ trời ơi Cẩn thận cẩn thận đứng ở trên đây đứng trên đây nhìn xuống dưới đẹp quá à. đẹp dễ sợ Ê, mà học sinh mới học sinh mới tôi nói cho bạn nghe nè Hả? học sinh mới mấy cái ông kia mấy ông này rất là tinh ranh nên ông nhớ cẩn thận nha qua trường ông bị bắt nạt á à, ừ. yên tâm đi không ai bắt nạt được tôi đâu ngày xưa tôi ở trong trường ha là tôi từng ừ. à, à, à thôi Hả? thôi kệ đi kệ không không cần quan tâm nói chung là ngày ngày ngày ngày ngày xưa tôi cũng hổ báo trường mẫu giáo lắm cho nên là không sao đâu yên tâm đi tôi không bị mấy ông này bắt không không bắt không có sao đó bọn họ ghê gớm lắm bọn tôi cũng không dám động vào họ cơ mà thôi thôi thôi được rồi yên tâm đi nếu như mấy ông đã ăn hiếp mấy mấy mấy mấy bạn á cứ nói tôi tôi bảo vệ cho mấy bạn ok đi thôi ủa à, ok <gasps> trời ơi đây chính là trường học phép thuật sao Ê trời ơi mỏi chân quá trời quá đất luôn Trời cái trường gì đâu mà to dữ người ta Ủa mấy bạn ơi cho tôi hỏi ờ, gần tới nơi như vậy sao mà mệt quá mãi chưa tới nơi <laughs> Tới rồi nè Đó cho bạn đi chơi quen thôi À bây giờ mọi người đang khai giảng Bây giờ bạn nhanh lên không có chừng là bị thầy chửi á Đi à, nè đi nè Ok nè. ok đang khai giảng hả Ồ oh, trời ơi, cái tòa lâu đài này đẹp quá bạn ơi, trường học gì mà y như cái tòa lâu đài luôn bạn ơi. Wow, ui, có mấy bộ áo giáp sắt gì nữa nè, trời ơi, đẹp dữ ta. Ui, hình như trong đây là học sinh đang ngồi trong lớp thì phải. Wow. Oh, oh, oh, oh. Chào mừng các em đến với cả lễ khai giảng đầu năm của trường học phép thuật Và ngày hôm nay ta xin long trọng báo với các em một tin vui Đó chính là hôm nay chúng ta sẽ có một học sinh mới đến từ thế giới loài người bạn phong cường wow trời cái lớp gì đâu mà đẹp dữ vậy trời Ồ, mấy bạn ơi, bạn nhìn kìa Ở trên trời còn có thêm mấy cây đàn cày bay bay bay bay trên trời nữa kìa các bạn ơi Xịn dữ vậy ta ui còn đây là mấy bạn học sinh nữ trong lớp á hả ui học sinh nữ trong lớp gì đâu mà xinh dữ vậy à, trời mặc đồng phục uh, gì đi đồng đồng phục của phù thủy đây sao đẹp dữ vậy ta ui còn bên đây là mấy bạn nam nè wow trời ơi xịn quá à, xịn quá à. ui ui không chỉ có, có con người không đâu nhá bạn nhá bạn coi nè còn có thêm cả con vịt nữa nè bạn thú mỏ vịt nè rồi bên kia con ếch nữa kìa trời ơi uh, đúng là thế giới phép thuật các bạn ơi không chỉ chỉ có con người đâu nha mà còn có thêm cả những những con vật nữa trời ơi có phải là con vật ông ta hay những người này là những người gọi là ở, ở thế giới khác tới ta uh, uh, ông ờ, cẩn à, dạ, dạ. mau lên bục giảng lẹ lên thầy chờ à, à dạ dạ vâng, vâng vâng em em xin lỗi thầy à, chết chết thầy thầy thầy thầy la thầy la <laughs> à, à, dạ dạ à, dạ em chào thầy giờ em làm gì giờ thầy Hả? Làm gì á? Trời còn hỏi ta nữa. Bây giờ em mau giới thiệu cho mọi người biết em là ai đi. À, à, à dạ dạ dạ dạ. À, à, xin chào ờ, tất cả mấy bạn ở dưới lớp à, xin giới thiệu với các bạn mình là phong cận tv đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh thế giới phép thuật à, mình nói vậy người ta có nghe kỳ quá không ta thôi kệ cái đó là cái câu mình hay chào mấy chào mấy bạn mà đúng rồi đúng rồi à, à, <laughs> chào mọi người nha à, hôm nay mình là học sinh mới á cho nên là rất là mong mà mấy bạn sẽ gọi là à, giúp đỡ mình ê, rô rô rô rô rô hình như cái thằng này đến từ thế giới con người hay sao á Trời tôi có bị điếc đâu mà không nghe thầy Thầy vừa nói xong luôn kìa ông nội Trời tôi nói thiệt với ông luôn nha Mấy đứa mình thế giới con người kém cỏi lắm Chắc tụi nó không biết gì về phép thuật đâu Trời <laughs> Trời còn phải nói nữa con người lũ yếu đuối thôi yếu đuối quá à, ủa thầy ơi bây giờ à, em chào hỏi mấy bạn xong rồi đó giờ mình làm gì tiếp thầy hai thực hiện xong nghi lễ chào hỏi thì tất nhiên các em chúng ta đều là những học sinh của trường học phép thuật và sự vinh hạn nhất của một pháp sư đó chính là bộ trang phục phép thuật mà các em đang mặc trên người Cũng như cây gậy phép thuật mà ai ai cũng đều phải sở hữu Và đây chính là bộ trang phục phép thuật mà ta đã chuẩn bị riêng cho em Em hãy đến và nhận lấy nó bằng tất cả trái tim chân thành nhất à, dạ dạ dạ em em em cảm ơn thầy nhiều Ôi, trời ơi các bạn ơi đây chính là bộ đồ phép thuật của mình nè các bạn trời ơi đẹp quá à. ủa, ủa mà thầy ơi em thấy chưa bên này. chưa hết à? nhìn sang bên này đi đây chính là cây gậy phép thuật của em Wow Gậy phép thuật của em đây sao Trời đẹp Đúng quá à. rồi Ủa, ủa mà thầy ơi em em em hỏi thầy này nha Em thấy bên đây nó có cái bộ đồ màu màu màu tím nhìn đẹp hơn nè Sao thầy không cho em mặc bộ này uhm, Bộ trang phục màu tím này à dạ. Chỉ dành riêng cho các bạn nữ thôi Nếu em có nhu cầu thì em có thể dùng À, ồ, ồ, ồ, đúng rồi ha, tính ra mấy bạn nữ toàn mặc màu tím nè Còn mấy bạn nam toàn mặc màu xanh không bạn ơi <laughs> à, à, Vậy thôi, <laughs> em à, em xin phép à, em lấy đồ nam ha à, ờ, ờ, Em em không có nhu cầu vậy thầy Được <laughs> rồi Bộ nam nhìn cũng ngầu lắm nha Đây để mình lấy nè, cái quần nè, cái giày nè, rồi à, cái áo nè Rồi cái ngầu nhất chính là cái nón nè mấy bạn ơi Ok ok, à, thầy ơi, à, vậy em xin phép em mặc vô nha thầy Giờ em hãy mặc vô và em sẽ cảm nhận được sức mạnh của bộ trang phục phép thuật Dạ dạ dạ Ok ok bạn ơi Bây giờ là mình sẽ mang đôi giày vô nè Sau đó mặc cái quần vô Rồi mặc cái áo vô Trời ơi chưa gì thấy ngầu rồi bạn ơi Giờ đội cái nón lên nè Bùm Wow Đẹp trai đẹp trai Trời ơi trời Chưa hết chưa hết Hãy nhìn sang bên dạ. kia đi dạ. Giới thiệu với em Đây chính là cây gậy phép thuật trong số tất cả những ai muốn trở thành phù thủy, họ đều phải sở hữu cho mình một cây gậy phép. Và đặc biệt, cây gậy phép thuật này, nó đều có linh hồn chứa ở bên trong đó. Nó sẽ chọn chủ nhân, chứ không ai có thể đi chọn cây gậy phép được của mình được hết á. Oh. Và em có biết không, cái ngày mà ta đi tìm đến em á, cây gậy phép thuật này nó đã rung lên một cách dữ dội. Đó chính là điểm báo nó đã tìm thấy chủ nhân của chính mình Giờ em hãy đi nhận lấy nó đi Wow Ôi trời có cái tiếng gì vậy ta Ôi trời ơi Vậy là cái cây gậy này bây giờ là nó đã chọn em làm chủ nhân của nó phải không thầy Đúng vậy Ôi trời ơi Ê, Dạ dạ cảm cảm ơn thầy Ôi trời Gậy hết thôi ca Từ bây giờ mày hãy về bên tao nhé Ok Lấy nó ra nè Ôi trời ơi trời Ôi trời ơi bạn ơi Cái gậy phép thuật nhìn nó đẹp gì đâu luôn á trời Ủa mà thầy ơi làm cách nào để mình có thể gọi là biến ra phép thuật thầy Hay là mình chỉ cần đập thần chú ấm mà là xì bù cái mình biến được thầy Muốn học được phép thuật thì em phải trải qua một quá trình rất là gian nan Khổ cực Với những tháng ngày luyện tập cực kỳ căng thẳng thì mới có thể à, chịu hồi được phép à, thuật Vậy hả? Wow Đúng rồi ừ, Rồi ừ, ừ, Vậy mà em cứ tưởng là dùng phép thuật dễ lắm chứ Em coi trong phim á thầy Là mình chỉ cần cầm cái gậy á Mình quơ quơ mấy cái xong mình hồ biến cái Ui Ui Ui trời Ui Trời ơi mấy bạn ơi có sao không Ui trời trời trời trời trời Ôi, Wow à, Thầy ơi thầy ơi em em xin lỗi em không cố ý đâu ừ. hồi nãy Hồi nãy em lỡ tay em quơ có cái thôi Xong nó tạo cái lốc xoáy chứ không phải tại em đâu thầy Thầy thầy đừng la em à, Khá khen cho tên nhãi con nhà ngươi Hả? Trong lịch sử của bậc thầy phù thủy của ta Hơn 100 năm qua rồi Đây là lần đầu tiên có một tân học sinh có thể triển khai phép thuật ngay từ những phút giây đầu tiên cầm cây lũa phép của mình. Xem ra, wow. người cũng không phải là một kẻ tầm thường. Nếu chăm chỉ học hành sau này, có thể người sẽ là một trong những phù thủy vĩ đại nhất. wow, <laughs> vậy hả? Ui trời ơi bạn ơi, sao mình cảm giác mình giống Harry Potter quá bạn Trời ơi, có khi nào mình mình mình đang học trong trường học của Harry Potter không ta ủa thầy ơi trường mình là trường gì thầy trường của mình không phải là trường của Harry Potter trong mấy câu chuyện mà người ta hay làm trên TV đâu trường của mình chính là trường của Harry Potter phòng một bậc thầy phù thủy vĩ đại của chúng ta trong quá khứ nhưng vô tình <laughs> truyền nhân của ông ta lại có một cái tên là phong cận thật đáng tiếc nhưng wow. mà ta tình người sẽ làm được Trời ơi bạn ơi, trường học của thầy Harry Potter phong hả? Trời lần đầu tiên á, từ nhỏ giờ mình coi tivi mình chưa biết đến Harry Potter thôi. Mình chưa bao giờ nghe đến Harry Potter phong luôn á bạn ơi. Ơi, à, dạ được rồi. Vậy giờ em cũng nhận xong cái đũa thần rồi. Ủa mà tính ra tính ra hồi nãy trời sáng lắm mà nhận xong cái đũa thần cái trời tối luôn rồi thầy ơi. Ủa thầy, vậy là bây giờ em có thể ở lại trường học được không hay là em phải tự kiếm nhà ở thầy? Ừ, đúng là tên nhãi răn này, người chưa biết đâu. Trong thế giới phép thuật của chúng ta, thời gian giờ đang bị đảo lộn trật tự mọi thứ đang bị thay đổi Không phải tự nhiên trời tối nhanh như vậy đâu Rồi ngươi sẽ biết Còn bây giờ các em có thể giải tán Hãy mau chóng trở về phòng của mình Và nghiêm cấm đi ra khỏi khu vực của trường Cả em nữa nhớ chưa À, à dạ dạ dạ ủa, ủa mà mà đi dạ dạ dạ rồi rồi rồi trời thầy dạ, dạ. trưởng à, dạ dạ thầy hiệu chửi gì đâu mà dữ quá trời của đất luôn bạn ơi à, ok à, cảm ơn mấy bạn hôm nay đã đến à, dự cái buổi lễ ôi trời ông thầy ông lấy cái cái cái chổi bay ông bay ra ngoài gơi ta à, cảm ơn mấy bạn đã đến dự cái buổi lễ ngày hôm nay nha thì à, hôm nay mình vui lắm à, mình về phòng trước nha bạn ôi, trời, trời sao mấy học sinh trong đây ai cũng ngồi im chỗ gì ghê quá trời sợ ma không chết luôn á ui trời là trời lạnh dữ vậy ta u hôm nay trời trăng đẹp dễ sợ vậy trời ôi mà khoan tính ra là thế giới phép thuật trời nhiều sao ghê luôn á bạn ơi đẹp ghê luôn á trời ui nhưng mà lạnh quá à. trời không biết phòng ngủ ở chỗ nào ta uhm. à, ê chúng mày nhìn kìa nhìn cái thằng học sinh mới kìa đúng là núp tự dưng lại đi ra số ngoài đó đúng không gió chi trời tối rồi trời à quê quê à, <laughs> à, chào mấy bạn nha à, mấy bạn ơi cho tôi hỏi à, phòng ngủ ở chỗ nào vậy à, phòng ngủ hả đi lối này nè con gà trời ơi đúng là học sinh mới khác cái gì không biết hết trơn á đi theo ta lên ờ, à, ok ok ok Quay. trời gì đâu mà mấy bạn nam trong đây cục xúc quá vậy trời à, nhìn đây à, nè đây chỉ là con đường để dẫn đến phòng ngủ đó ủa <laughs> vậy hả ủa khoan từ gì đâu mà tôi thấy gì tùm lum cầu thang hết trơn vậy nhiều quá trời vậy phòng ngủ nằm ở phòng nào Trời ơi, giới thiệu với người biết đây chính là những cầu thang mê cung Lối đi chính để dẫn đến phòng ngủ của những học sinh trong trường học phép thuật hey, Chắc là người đang nghĩ cách làm sao để lên kia đúng không? Ờ đúng rồi, bây giờ mà leo hết đống cầu thang này chắc trời ơi tôi giảm chục ký luôn á trời Leo mệt chết luôn á Chưa kể là ở đây còn có hai bạn nữ nè Hai bạn nữ làm sao mà leo cầu thang được đúng rồi leo thì phải mệt chứ nhưng mà ai nói với người là tự ta leo vậy ủa đúng rồi ủa vậy chứ giờ cầu thang ở đây mấy ông không leo cầu thang vậy mấy ông đi bằng đường nào ủa vậy vậy là ở trong trường mình có thang máy đúng không đúng không thang máy chỗ nào ạ à? thang máy à ủa thang máy thang máy thỏ đâu đâu cũng như là cái thế giới bên ngoài người nó vậy ai đi thang máy hay là đi leo cầu thang như người đâu hãy nhìn đây hey. Ủa? Ủa? Ở đây đi nha con gà Chổi bay hả? Lên kêu đi Trời thằng con người không có chổi bay Ủa, trời, tính ra mọi người không leo cầu thang Mọi người đi bằng chổi bay hả? Ủa, trời Bà, bà không có chổi thần sao? Ờ, tôi mới tới đây lần đầu cho nên tôi đâu có chổi thần đâu Ờ. Thôi thôi thôi Sim ơi Con trai với con gái ở khác nhau mà Mình đừng xen vào mấy cái việc này Mình đi thôi mình đi thôi Ờ à, ok tạm biệt bạn nha Ủa gì ạ Ủa sao mấy bạn đi hết trơn vậy Không ai cho mình đi đi đi đi ké hả ủa ủa trời ơi bạn ơi giờ sao giờ trời chẳng lẽ là bây giờ mình phải leo hết đống cầu thang này để mình lên phòng ngủ hả Ê, thầy ơi ôi trời trời giờ thầy cũng đi ngủ mất tiêu rồi giờ chổi bay ở đâu mà mình bay lên trên đó đây ôi trời khổ thiệt luôn trời chẳng lẽ giờ phải leo cầu thang ta trời nhưng mà bây giờ muốn đi ngủ phải leo cầu thang thôi giờ biết sao ơi thôi cố gắng lên chắc là cầu thang đi tí là tới thôi gì cố gắng lên cố gắng lên à, Trời ơi là trời mệt quá mấy bạn ơi Từ nãy đến giờ mình leo cầu thang 3 tiếng đồng hồ rồi Mà chưa tới nơi nữa Ủa hình như sắp tới rồi à, Trời ơi, mệt quá cố gắng lên Cố gắng lên phòng ơi sắp tới rồi sắp tới rồi Trời ơi ủa phòng nào mới là phòng ngủ ta Trời ơi nhiều phòng quá à. Hình như nãy mình nhớ thầy bảo là phòng của mình là phòng A1 hay sao á Phòng A1 là phòng nào ta Ủa khoan ở chỗ này là cầu thang đi xuống dưới rồi Trời sao nhiều cầu thang dữ vậy Ôi trời mệt quá trời quá đất luôn à Vậy rốt cuộc phòng nào mới là phòng ngủ đây Ồ, ồ có cái cửa gì nè Ủa Phòng A1 À vậy chắc cái này là phòng ngủ rồi các bạn ơi Trời ơi trời ngày nào mà muốn leo phòng ngủ cũng tốn 3 tiếng đồng hồ Kiểu này chắc là mình sụp ký mình giảm cân luôn á các bạn Ok để mở cửa ra coi Ồ cửa to dữ sợ ta Ủa trời ấy đóng mình đóng cái này đã oh. quay này nó lên được rồi kìa mọi người trời ơi kìa ba trời tính ra ba bạn kỳ lắm nha hồi nãy tôi tính nhờ ba bạn chở tôi lên giùm mà ba ba bạn bỏ tôi dưới đó ờ, lên đây mình luôn có một hang từ ờ cái gì vậy làm một phù thủy mà không biết cưỡi chó bay làm phù thủy làm chi Ủa, đúng rồi đúng thì... là xuất thân từ con người khác đâu biết cái gì hết trơn luôn Em cởi. Ủa kệ tôi chứ Nói chung là hôm nay leo cầu thang mệt muốn chết luôn trời Chắc là phải đi ngủ mới được Quên. trời cái này là giường ngủ của bọn mình đó hả mọi người cái gì mà của bọn mình? Giường ngủ này là của ta. người tự đi kiếm cho mình một cái giường riêng đi. Ai coi chừng giường, giường có người chiếm nha. rồi á. Ủa ủa vậy Đúng hả? Rồi. Ủa vậy giường của tôi giường nào? À giường của tôi giường bên đây. À giường bên đây chưa Ê, ai nằm. Chỗ này của tôi rồi à, dạ, à nha, chỗ này của tôi rồi nha, chỗ này của tôi luôn. Ủa vậy hả? Vậy thôi vậy tôi nằm giường bên đây. Ê, chỗ này con kia, tao giữ giùm. Ủa ủa gì vậy? Vậy rốt cột tôi ngủ ở đâu trời? Ngủ ở đây hả? Ngủ ở đây nè. Đây đi đâu rồi này? Ủa? Trời ở đây là ngay cửa sổ mà tôi nằm đây lạnh chết Trời ơi chứ học sinh mới muốn sao nữa Chỉ là con người thôi chứ đâu phải là phù thủy chân chính đâu Ủa? Đúng rồi Trời ơi, tính ra là mấy người ở thế giới phép thuật này khinh thường con người quá anh em ơi Trời ơi, mệt ghê luôn á, mấy người này kỳ ghê trời Không biết giờ này Sammy đang làm gì nhờ Không hiểu sao lúc này mình lại cảm thấy nhớ Sammy của ta Không biết là Sammy có nhớ mình không nhờ Ủa? Ủa? Ai ngồi bên dưới kia vậy ta Ủa Wow Người nào mà nhìn đẹp dữ vậy trời Ồ, Ánh sáng chiếu lấp lánh luôn kìa bạn ơi Đẹp quá vậy Mà khoan Mái tóc màu xám đó <gasps> Không thể nào sai được Mái tóc màu xám đó Chỉ có thể là Sammy